Wow, nice job. Wow. Manusiaan. Ah, ini mulai ini cahaya deh. Rồi từ đấy, rồi em sẽ bật thôi đi bật. Và ngày này cho nó tích now ត់ឃើញក្តាមហ៎អត់ឃើញក្តាមហ៎ចុះមកមួយយូអូខេស្អីប្រុសទៅមើលទៅស្អីទៅប្រុសអូខេ in. Soon as they Chưa ăn ghé.